Hello everyone, welcome to my channel Nghe chưa? Double sub Ooh. Ồ, oh, hay quá Tên nữa, tên nữa quá nguy hiểm luôn ô dày ô, nguy hiểm dây ui giời ô lại có này Nam châm Ôi, không có đường thoát à cơm cái gì đấy bắp cơm à cơm là cái gì nhỉ nhân hai ô lại bắt cơm đấy cơm là cái gì ta mày càng nhanh nhá Ui lâu Ê, nhảy quá Trời Ôi rồi cua oh. nhảy quá khó Oh, oh no. Oh yeah. balance 坐了啊。 cũng không có tiếng nhỉ u uh, không có tiếng Ile mam do domu? What? khó luôn ơ sao nhỉ